Xin chào những người bạn chân quý đã đồng hành cùng kênh Saka Hello. Trong video này mình sẽ giúp các bạn có những phút thư giãn, giúp cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Mời mọi người cùng thư giãn. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy thực sự mệt mỏi, ngột ngạt, thậm chí không thể bước đi được nữa. Mệt mỏi vì cơm áo, gạo tiền, vì những mối quan hệ xung quanh tự chúng ta làm cho cuộc sống của chính mình trở nên phức tạp. Hãy suy nghĩ thoáng ra một chút để rồi sẽ nhận rằng cuộc đời này sống đơn giản bao nhiêu thì lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu. Trên con đường của cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước. Vì trong đời người đặc sắc này, chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang, chọn lấy những điều đẹp đẽ, tích góp hy vọng làm phong phú hành trình của mình. Khóa học thanh toán quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh có ba cảnh giới trong đời người. Trước tiên là nhìn xa, nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật trong tầm mắt, tiếp đó là nhìn thấu nhìn thấu mới có thể nhìn rõ nguồn một bản chất của sự vật. Sau cùng là xem nhẹ, chỉ khi xem nhẹ lòng ta mới có thể vui vẻ nhẹ nhàng. Cuộc sống này giống như một ống kính dạng hoa, chua ngọt đắng cay đều thâu gom cả vào trong đó. Đời người, nói đến cùng rốt cuộc vẫn là sống sao được vui vẻ. Người đa dục mệt mỏi, người vô dục thanh nhàn lòng xem nhẹ rồi hạnh phúc mới sẽ nhiều hơn con người sống ở đời vốn không hề dễ dàng gì mỗi một người đều là đến trong tiếng khóc của bản thân rời đi trong thống khổ mỗi một người đến trong tiếng cười của người thân và trong tiếng khóc của người thân mà rời đi đời người buồn nhiều hơn vui mọi người hà tất phải làm khó bản thân trong suốt chặng đường của sinh mệnh con đường là ở dưới chân của mỗi người nếu lấy tâm thái tích cực khỏe mạnh bền bỉ vui vẻ bước trên con đường nhân sinh thì mỗi một con đường đều sẽ liên thông đến vui vẻ và hạnh phúc còn nếu lấy tâm thái tiêu cực chán nản hèn nhát, bi quan cất bước trên đường đời Thì mỗi con đường đều liên thông đến thống khổ và u sầu Nếu thế giới thần tiên thật sự có đi chăng nữa Nhưng nếu chỉ dựa vào ảo tưởng cũng khó lòng bước dài được Người xưa nói, người có cảnh giới thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng, cảnh giới cao nhất của đời người, vì thật chính là thuần chân tự nhiên, giản giản đơn đơn Thật vậy, hạnh phúc là một loại cảm nhận Chỉ là không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc Đời người rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian Người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề Người xem nhẹ thì lòng tự tại ung dung chỉ với một ấm chè nhạt, một tập sách hay, một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, để tâm lặng lẽ nhìn ngắm qua nở qua tàn, ngẩng đầu nhìn gió mây chuyển sắc, cũng vẫn có thể xem là một loại tự tại thanh thản bình yên. Đời người cũng giống như ngọn nến được thắp sáng, nó có huy hoàng của ngọn lửa toát ra, cũng có bi ai của sự lụi tàn đời người cũng giống như một đóa hoa tươi rực rỡ nó có vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ tán thưởng cũng có dần dần rụng đi không thể đổi khác được đời người giống như một cơn bão có khí thế rập trời dậy đất cũng có khung cảnh bình yên sau khi mưa tạnh mây tan học nghiệp vụ xuất nhập khẩu đời người giống như một đầm nước bạn dùng tâm yêu mến cố gắng nâng niu trân trọng thì nó chính là một đầm nước trong. Còn nếu bạn ra sức khuấy đảo, không đối tốt với nó, thì nó sẽ là một đầm nước đục ngầu. Thế nên, đời người chỉ cần cho đi sự cố gắng, thuần theo tự nhiên, chính là sẽ không lưu lại quá nhiều những điều khiến ta phải ân hận tiếc nuối. Cuộc sống không cần phải bố trí quá vẹn toàn, đời người không cần phải trù tính quá kỹ lưỡng. Không kể làm gì cũng nên chừa lại chút không gian cho bản thân lòng người đơn giản vậy nên ít phiền não cuộc sống giản đơn mới dậy nhiều hạnh phúc hết thảy qua hết thảy đạt được không mừng rỡ hân hoan mất đi không ủ dột sầu não giữa được và mất ta hãy cứ điềm tĩnh ung dung người có lúc buồn vui tan hợp trăng có đêm tối sáng tròn Tuyết Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn Đời người há không phải như vậy hay sao Mỗi người đều có một mặt tốt đẹp nhất Cũng có phiền não và những điều không như ý đi kèm Nếu thời gian một đi không trở lại Thế thì chúng ta trong cõi hồng trần cuồn cuộn này Quan trọng nhất chính là biết trân quý Nắm chắc ngày hôm nay Trên hành trình cuộc đời Mọi khó khăn đều chính là món quà ông trời dành tặng bạn Nó khiến bạn trở nên kiên cường mạnh mẽ Mọi trắc trở đều sẽ khiến bạn ngã một lần Hung hơn một chút Khiến bạn trưởng thành hơn Không trải qua mưa gió Sao có thể thấy được cầu dòng Không nếm qua trăm gì của đời người Sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh đây Sống ở đời Lòng đơn giản chỉ giảm thiểu phiền não tăng thêm niềm vui lòng giản đơn chính là sẽ giảm bớt u sầu tăng thêm hạnh phúc học được giản đơn mọi thứ đều trở nên giản đơn học biết giản đơn thì bạn chính là không đơn giản nữa và chúng tôi xin chúc các bạn thành công và có được cuộc sống đơn giản hạnh phúc và thanh thản xin cảm ơn 何